một lần bên ngoài sản phẩm này thì tất nhiên là máy sẽ được vẫn một lớp sơn như các dòng máy thay chuối bên chúng tôi để sơn vân búa đấy, thép là thép thép dài dặn này đấy, thép nó là thuộc dạng là ly 8 2 ly đấy, máy rất là dài đấy. toàn bộ các mũi hàn này được sơn phủ lên và sơn chống dỉ chống dỉ xét rất là tốt đấy thì ở trên này có full chữ logo thịnh thành chữ thương hiệu thì máy sẽ có hai bộ dao kèm theo đây thì tôi lắp sẵn đây là bộ dao này là để băm cỏ băm chuối này đấy, dao hai đầu hai lưỡi được bát như này đấy được chuyển đây là miệng vào của nó này thì tầm khoảng độ 10 à, phân đấy, 10 phân cây chuối thì chúng ta có thể à, chuối chuối to nhưng mà à, trẻ đôi trẻ ba ta còn cỏ thứ băm thoải mái sắn cũng thế sắn cứ thả trôi vào đây thôi đây là cái máng vào của nó theo góc nghiêng như này người ta thả vào nó tự trôi xuống Đấy. máy sẽ được tổng thể là một mặt vuông như này ở trước nó sẽ chúng tôi sẽ làm trống để nguyên liệu chúng ta bắn ra ngoài luôn Đấy. còn đây là phần sau khung máy khung máy máy sẽ chuyển động bằng à, qua dây cura buli thì đây là trục của phần dao này trục dao sẽ được uh, bắt hai đầu hai bên bốn lớn như này để cố định trục nó không bị rung lắc trong quá trình sử dụng đây bu thì sẽ có hai hai lớp bully, bully bên ngoài đấy. Đấy, thì khi bình thường chúng ta sử dụng ờ, để uh, sử động cơ đây thì chúng ta sẽ lắp bully bên ngoài này đấy. còn nếu mà trường hợp chúng ta sử dụng uh, motor để tăng cái vòng tua lên hoặc là giảm vòng tua thì chúng ta thay đổi cái bully bên trong thôi còn nếu bình thường chúng ta chỉ cần lắp cái loại bully như này đấy, đây tôi lắp sẵn lại động cơ này đây động cơ bé lịch 100 động cơ 4 thi chạy xăng đấy, xăng nhiệt riêng động cơ sẽ được bắt lên một chân đế như này những con ốc thì tôi sẽ di chuyển đấy. thì ờ, ở đây chúng tôi có thiết kế là cái đường ốc ở ngay cái khung này sẽ một rãnh dài như này đấy, để trong quá trình chúng ta sử dụng mà dây cura bị nhão ra bị trùng chúng ta chỉ cần xịt cái phần bệ đỡ motor sang bên này để nó sẽ căng lên loa trong này đấy để đảm bảo chúng ta có thể tận dụng được ờ, cái phần dây cu loa cũng như là sẽ tiết kiệm một phần chi phí để thay dây đấy. thì toàn bộ máy sẽ vớt sơn vân búa dày dặn chắc chắn ngay luôn máy cũng khá là nặng đấy được làm bằng thép dày nên nó cân nặng theo tầm độ ờ, 30 30 cân Đấy, khung máy khung máy và một động cơ thì tầm khoảng độ 35 cân còn khung máy không tầm khoảng độ 20 25 cân rồi. Đấy. đấy thì là đấy uh, ờ, phần chi tiết như là phần bu ly này đấy, làm bu vật lớn như này nó chạy bằng dây cu loa đơn dây đơn bản này là bản A đấy. động cơ cơ 4 xì đây có kích thước đây là A A42 đây, đây là bản dây A42 vòng bi rất là lớn để cố định trục của dao phần chân ở ờ, chân dưới chúng tôi có sẵn 40 tấm như này để chúng tôi chúng ta để cố định máy một chỗ thì chúng ta có thể ghim nó xuống xuống nền để nó cố định máy hơn chắc chắn hơn vững hơn đấy Ờ, phần trục của nó thì được khóa bằng con ốc à, ờ, 22 như này ốc lớn đấy chắc chắn luôn thì ờ, đấy là máy lắp phần dao để chạy băm cỏ băm chuối thì còn đây là cái phần đĩa để chúng ta lắp để nó sẽ tiến hành băm đây nó sẽ tiến hành băm cây sắn và băm củ sắn đây đây chúng tôi có lắp sẵn như này đây đấy dao nó tổng cả là ba dao đấy một phòng tua này ba dao rất là sắc luôn đấy rồi còn ta có thể điều chỉnh cái phần độ dày của cái miếng sắn của mình Thực ra ví dụ đây chúng tôi có bỏ sẵn đây là một miếng gỗ như này đấy thì độ dày là tầm khoảng độ ờ, một phân hơn một phân một chút đấy còn nếu trường hợp chúng ta chỉ cần những cái lát sắn nó mỏng hơn để dễ phơi cũng như là cái quá trình khô nó nhanh hơn thì chúng ta có thể là cắt mỏng cái tầm gỗ chêm này đi đấy cắt mỏng đi cho nó hạ cái phần dao này xuống sát cái thành này thì nó sẽ làm mỏng hơn cái miếng sắn của chúng ta đấy còn cái khi mà chúng ta thay đổi dao cũng như là đến thay đổi chức năng của máy từ băm sắn sang băm chuối băm cỏ chúng ta chỉ cần tháo con ốc này ra đấy và tút cả cái mâm đấy, lấy cái mâm này ra và thay dao băm cỏ vào đấy, máy rất là tiện lợi đấy, trường hợp mà bà con sử dụng cả hai chức năng của nó vừa băm sắn thái sắn vừa băm cỏ băm chuối thì chúng ta chỉ cần à, thay đổi cái dao này còn nếu trường hợp chúng ta chỉ lấy một chức năng ví dụ như thái sắn thì chúng tôi sẽ gửi cái phần máy như này luôn máy hoàn thiện như này đấy lắp đĩa lắp teo có thứ đầy đủ còn chúng ta lấy chỉ một chức năng băm cỏ thì chúng tôi chỉ cần lắp như này đấy thế là xong thì uh, máy tất cả máy đều nguyên lý hoạt động cũng như là cấu tạo như nhau đều có lớp sơn vân búa dày dặn buli rồi à, vòng bi các thứ đều như nhau Đấy. thì đây tôi sẽ quay sát cho phần chân đế các bạn xem bộ nóc ở giữa này là sẽ bắt động cơ hoặc là motor này Đấy. máy này sẽ đưa lắp vừa cả bộ cơ vừa cả motor Đấy, đây là lắp Đấy, con ốc lắp còn bốn con ốc ở ngoài này nó là phần xê dịch để điều chỉnh dây cu loa Đấy, để làm căng dây cu loa lên Đấy, khi chúng ta sử dụng lâu dài chúng ta chỉ cần xây con ốc này theo đường dây này Đấy, cả bốn con thì nó sẽ căng dây cột loa ra để tăng thêm thời gian sử dụng máy cũng như là bớt chi phí thay dây như tôi vừa nói đấy thì à, sau trên đây là chi tiết à, sản phẩm máy à, thái sắn máy băm chuối băm cỏ đấy, khi bà con có nhu cầu mua máy thái sắn băm sắn thái chuối băm cỏ thì vui lòng liên hệ điện liên hệ điện máy cường linh địa chỉ số 36 đường cổ đến na xóm bản sa tê phiên hà nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi có cái màn hình để biết tin tức hợp cảm ơn các bạn rất nhiều nhớ like đăng ký kênh để xem viết tiếp không cảm ơn các bạn rất nhiều